vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Hà Giang đang có mặt à, trên con đường à, chạy vào xã Túc Đán và chuẩn bị à, vào chỗ cái cầu à, Cúng Chua và Làng Linh ấy. Đây thì Giang với anh Dương Túc Phong và khuyên gần bọn em là có đưa các nhà hảo tâm đoàn thuyền nguyện của Hải Phòng cô bác anh chị mọi người vào đây để ờ, khảo sát vị trí mà hôm trước mà Giang có ghi hình cái cây cầu ấy thì ờ, trước khi vào trong này ờ, thì Giang cũng đã lên bên bàn cán bộ xã chủ xã báo cáo và bên cán bộ xã thì cũng nhất trí thì hiện tại thì đang dẫn một người vào trong đó và chủ xã nữa bí thư để vào khảo sát cùng đoàn để có phương án để hỗ trợ cây cầu cũng Rua nhé Đấy, phía trước thì mọi người thấy là đoàn đang à, đi cùng à, dương trước mình đi đằng sau cái đường này ra đi không cái đường trên này nhưng mà rất là khó để mình ờ. một một con của nó khoảng bao nhiêu nhà ấy? ở đây thì có 80 hộ dân luôn 80 hộ dân trong đây vâng thế là từ, từ trong đây mà ra là duy nhất đường này là nó, nó sói vào em ấy kiểu mưa lũ nó nó, nó ấy là từ trên kia xuống đồi cao nó sói vào cái chân này là nó lở cái này nó chỉ cần một mùa nước nữa là là nó, nó đẩy phát đấy ngay bây giờ chỉ có mình khoan khoan sắt để thành đổ như kiểu thành bơ bức tường như kia luôn chứ không không ờ, làm cầu làm cầu sẽ hơn nhiều tại vì mình tận dụng đấy nó có đá mà mình kiểu mình đổ thành một bức tường ờ, chắn luôn lấy hòn đá phía bên đây này Này là, là nó là cái trụ ở đây rồi Thì hòn đá này nó từ ngày xưa là không bao giờ thể trôi được hòn đá này Những hòn đá nó nhỏ này thì có thể lũ trôi được nhưng hòn đá lớn này thì trôi được bây giờ là khó khăn nhất là nguồn vốn nếu mà được thì à, ủy ban là sẽ đứng là tổ chức làm với người dân nhận tiền hàng tâm như ờ, mấy anh mấy chị đang ờ, à, mọi người đang thảo luận thì công việc trong thời gian tới là bàn với nhau là làm như thế nào ấy thì theo những cái uh, suy nghĩ của Giang cũng như là anh uh, phó chủ tịch xã Túc Đán thì anh có chia sẻ là lấy cái hòn đá này luôn mình làm cái cột mốc là cái chân sau đó mình đổ một cái uh, lớp bê tông đấy nó thành như kiểu một cái bờ tường ở phía bên kia kìa cái nhà máy ngày trước người ta đã làm ấy đấy, sau là mình uh, làm cao bằng những cái mặt cầu thành một con đường luôn cái đấy thì giang thấy là sẽ tiện hơn là mình sẽ làm cầu và những cái sắt kia thì mình có thể làm uh, cái ờ, trụ cột sắt luôn sau đó thì mình uh, khoan vào những bức tường ấy mọi người mình khoan sắt vào đấy đó, mình khoan xuống dưới này nữa đó thì mình uh, đan hình dọ sau đấy mình tận dụng những cái à, vật liệu à, sẵn có đây để đúng như anh à, Dương cũng chia sẻ và cũng như anh Phó Chủ tịch chia sẻ là lấy đá tận dụng đây luôn và công sức bà con ra hai bên sẽ cùng nhau cố gắng chỉ ở đây dẫn đoàn tình nguyện của các anh chị Hải Phòng lên và thông qua anh Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch Đấy về cùng mọi người vào trong này để khảo sát và mình cùng bàn kế hoạch làm thế nào mà để mà cái cái à, công việc nó thuận lợi nhất và làm nào cho nó tốt an toàn nhất trong quá trình à, mình à, thực thi cầu này này vì là cái, cái cầu này nó đôi khi ấy, thì mình cần có những cái kỹ thuật máy móc thì mình mới có thể làm nó nó tốt được cái lượng nước ừ, cái này chỉ sợ nhất là cái vào mùa mưa lũ đợt tới này này nếu nói là nó nó sẽ đánh bay nốt cái mố bên này là trôi luôn thì mình chỉ có đi bộ thôi xác định đi bộ chứ không không thể đi xe được nữa mọi thứ là giao thương chở cái gì là không không lên được bản đấy chị ạ thế nên là nó nó đây như mọi người để nhìn thấy là nếu mà bị lật lũ nữa thì nó sẽ đánh bay sập nốt cái, cái mố cầu bên này là nhà bà con sẽ đi bộ vì cái đường này đường trục chính lên bản chứ không phải là đường uh, phụ không còn con đường nào khác để mà đi vào trong uh, bản uh, làng linh và làng uh, cống dua và làng tống trong chỉ có con đường này thôi nên thì hôm nay thì uh, các anh chị để phòng là mọi người lên là cũng uh, tranh thủ người đi ờ, khảo sát thực tế để xem cái phương án nào tốt nhất ờ, mọi người là cùng ờ, bàn bạc và thống nhất để mình có thể hoàn thành cây cầu thời gian mà nó sớm nhất tốt nhất cho bà con là đi lại buôn bán giao thông thế nhưng mà có thể thấy là những con suối này mùa này thì nó cạn nước thì nó ít thì nó chơi những hòn đá này ra này nên mà cái mùa mà nước mưa nhiều ấy, mưa liên tục ấy thì nước rất là lớn có năm thì ờ, nước nó còn dâng lên đến cái chỗ mép hòn đá này những cái vị trí này thì uh, mọi người thấy là là cái nó nó khoét ăn lở vào đây này thì mình uh, sẽ khoan những cái chân kia đấy chân kia mình sẽ khoan và mình cắm uh, ờ, dâu sắt trong đó và cả những bức tường này nữa khoan thì mình tận dụng cái sắt cũ này này mình có thể làm luôn được một cái cầu này hôm nay để giang cũng đưa mọi người vào đây theo đoàn cả anh à, Dương Phong nhóm thiện nguyện bản em nữa rồi cùng à, các à, ban lãnh đạo của xã vào để thống nhất ý kiến rồi là cách làm như nào và xem kinh phí như thế nào ấy đoàn thực thiện là mọi người giúp như thế nào thì sẽ phải cả ba bên để bàn bạc thì mình mới có thể thống nhất làm được bây giờ thì à, cũng đã muộn rồi nên là mọi người cũng à, chuẩn bị là về rồi đoàn uh, à, bên Hải Phòng anh chị là tối nay là phải về uh, Hà Nội ngay mọi người chỉ lên được uh, thời gian ngắn thôi Thế bây giờ mọi người cũng đang chuẩn bị về rồi thì uh, Giang cũng uh, tranh thủ đây chia sẻ với mọi người là về cái, cái cầu uh, lên ờ, làng Linh và Cống rua này trong một thời gian tới nếu mà tốt đẹp thì ờ, mình sẽ khởi công làm cầu và nếu như ờ, các anh chị cô bác nào mà mong muốn ủng hộ cho cây cầu chút kinh phí thì mình có thể liên lạc với Giang nhé còn về vấn đề mà mọi người xem trên kênh của Giang đấy mọi người so sánh cái này cái kia vấn đề khác thì Giang không không nói ra thứ nhất thì à, hầu như mọi người mà thấu hiểu mọi người sẽ biết được có thời gian cũng không không tiện mình phân tích hay là mình phán xét một ai cả miễn là sao mình có thể giúp bà con có được cái cầu này này còn đi lại thuận tiện trong quá trình mình uh, sinh hoạt hàng ngày cuộc sống của bà con thì nó nghĩ là tốt hơn là mình nghĩ những cái vấn đề mà nó không mang lại cái lợi ích và nó tiêu cực mình hãy tích cực lên Đấy như uh, Giang chia sẻ lúc mọi người về đây này Thì ờ, nghĩ cũng như mọi người là bảo là không không nên làm cầu đúng là rất là tốn nếu mình ấy được sắt và mình thuê được máy khoan về là tốt và công thì bà con thì lấy đá đây luôn có lẽ Giang cũng ờ, xin kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay thôi Mình tranh thủ vào ờ, thông báo cho tất cả quý vị như các bạn là cùng ờ, biết về cái cầu Cống Dua lên Làng Linh nhá à, Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn ở những video kế tiếp